để giúp trẻ cảm thấy thú vị khi học về đo lường. Bạn có thể sử dụng bất cứ vật dụng hàng ngày nào thay thế cho thước kẻ. Ví dụ, bạn có thể sử dụng một cây bút chì và hỏi trẻ cái bàn này dài bằng bao nhiêu cây bút chì? Bạn có thể chỉ cho trẻ cách xếp bút chì từ một đầu của bàn và đếm xem cần bao nhiêu cây để đi đến đầu kia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sau đó, trẻ có thể tìm những vật dụng khác dùng để đo lường. Đối với dụng cụ đo lường, bạn có thể sử dụng bất kỳ vật dụng nào mà bạn có sẵn. Làm điều này sẽ giúp trẻ cảm thấy thích thú khi học về đo lường.